người lính giữ cờ trên đá gạt ma nếu tôi hy sinh thì đó là đóng góp cho quê hương cho tổ quốc đó là niềm vinh dự là niềm tự hào lê hữu thảo quý vị và các bạn thân mến, như đã hứa, để có cái nhìn tổng thể hơn, đa chiều và toàn diện về sự kiện gạc ma, Uyên Uyên Việt Nam vẫn tiếp tục đi tìm nhân chứng. Chúng ta đã gặp người cựu lính công binh Phạm Văn Nhân, Nam Định, với cuộc sống hiện tại của người nông dân. Hôm nay, Uyên Uyên Việt Nam xin kính mời quý vị và các bạn làm quen với chiến sĩ hải quân Lê Hữu Thảo, người lính giữ cờ trên đá gạc ma. Trân trọng giới thiệu. Xin chào anh. Trước hết, Win Win Việt Nam xin có lời cảm ơn anh đã nhận lời tiếp và chia sẻ thông tin với Win Việt Nam và khán giả của Win Win Việt Nam. À, tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Lê Hữu Thảo, sinh năm 1965 quê uh, xã Hương Thủy huyện Khê tỉnh Hà Tĩnh um, à, hiện nay tôi đã xây dựng gia đình và chuyển về ở địa chỉ khối phố Nam Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Bây giờ vợ đã có một em bé 16 tháng và tên là Lê Nguyễn Trường Sa và vợ đang có bầu hiện nay là hơn 5 tháng à, bà xã à, tên là Nguyễn Thị Hải anh là một cựu chiến binh cũng được khá nhiều người biết đến bởi vì tên tuổi gắn liền với một cái sự kiện đó là sự kiện à, về Trường Sa ừ, anh có thể chia sẻ với khán giả về những gắn bó của mình trong đời minh nghiệp của anh đối với cái sự kiện Trường Sa được không thưa anh? À, vâng, à, tôi à, sau khi à, à tốt nghiệp à, cấp 3 thì à, cũng có nguyện vọng là đi vào à, à, học học các cái trường chuyên nghiệp nhưng mà cái thời đấy chỉ là à, có cái tiếng gọi là thanh niên lên đường nhập ngũ cho nên à, tôi đã à, nhập ngũ và được à, bổ trí vào một cái đơn vị hải quân à, à, thuộc lữ đoàn 147 à, hải quân đánh bộ quân chủng hải quân đơn vị thì đóng ở Quảng Ninh và chúng tôi thì huấn luyện ở Quảng Ninh à, nhưng mà vào cái thời kỳ năm 1987 ấy, thì biển Đông có nhiều cái biển động rất là nóng nhiều tàu à, khu trục và hồ vệ tên lửa cũng như tàu thám hiểm của Trung Quốc cũng như một số tàu của nước ngoài hoạt động rất là mạnh ở Biển Đông cho nên là à, chúng tôi được đơn vị điều động cử vào à, đơn vị à, lữ đoàn 146 Hải quân Đinh Bộ trực thuộc cục à, bảo vệ à, quân đảo Trường Sa để làm nhiệm vụ thì à, đầu năm 88 thì chúng tôi ờ, gồm 35 người được uh, lưu đoàn 147 cử đi cái chuyến đầu tiên tức là vào uh, tiếp sức và cho Trường Sa và và, và được uh, biên chế vào lữ đoàn 116 thì uh, đầu năm 1988 thì tình hình rất là rất là nóng cũng rất là căng thẳng ở ngoài Trường Sa thì chúng tôi à, à, ừ, được à, lữ đoàn 146 tức là ở bên phòng tham mưu thành lập ra hai cái trung đội chiến đấu để đi ra ra làm cái nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền tức là giữ đảo à, nó nằm ở trong trong cái chiến dịch CQ88 tức là chiến dịch CQ gọi là, là chủ quyền tức là tức là bảo vệ chủ quyền cùng đi với chúng tôi thì có một cái lực lượng công binh để ra xây dựng nhà um, cho những cái đơn vị khác như đơn vị chúng tôi cũng mà chốt tại trên đảo làm nhà nhà giam ngoài ra có một bộ phận cũng ít lính thông tin hoặc là à, lính hải đô thuộc uh, của quân chủng hải quân cường ra để để làm nhiệm vụ và và đi theo cái tàu hq bốn thì cái thủ, thủ đoàn ấy, là có khoảng 23 người ở trên tàu HQ604 trong nhiệm vụ chế cq tám này thì à, à chúng tôi còn có ba ba tàu tức là tàu HQ605 HQ604 và HQ505 à, và làm nhiệm vụ là ra gìn giữ ba đảo cái đảo Cô Linh, đa và Cát Ma nhưng mà có một cái điều là chỉ có trên tàu 604 đường nối là có lính chiến đấu và sẽ là cắm chốt lại ở trên trên đảo Cạc à, Má và, và đảo Liên Đảo đó là trong cái, cái, cái nhiệm vụ chứ còn trên cái tàu HQ 605 và HQ 505 thì chỉ có thủy thủ đoàn chứ chưa có lính chiến đấu cái giai đoạn đó thì à, đất nước ta rất là khó khăn và và cũng thiếu thốn rất là nhiều vì cũng mới quá chiến tranh thì cũng đúng cái giai đoạn cầm mình khiến cuộc sống của của những người lính chúng tôi rất là vất vả à, có lẽ đi làm cái nhiệm vụ này thì à, à chỉ có một số trong những chiến đấu chúng tôi là biết là tình hình là rất là căng thẳng chứ còn những cái bộ phận khác thì hầu như là họ không biết mà chỉ biết ra ra những nhiệm vụ vậy thôi cho nên là trước khi đi tôi cũng như một số đồng đội của tôi bây giờ họ đã hy sinh rồi ấy, là gửi những lá thư về để từ biệt gia đình như bản thân tôi cũng đã gửi hai lá thư khi mà hành quân qua quê hương tức là thả hai lá thư xuống ở ga tàu trong đó là một lá thư là tôi à, gửi cho chi đoàn để dành những người thanh niên nếu mà tôi hy sinh ấy, thì nhờ họ sẽ đến chăm sóc cho bố mẹ và đồng viên gia đình thì một lá thư cho gia đình thì cho anh chị thì cũng dành là đọc để biết chứ đừng có nói bố mẹ đấy cũng xác định là à, một nếu mà tôi hy sinh thì coi như là cũng là đóng góp cho quê hương cho tổ quốc và và cũng đây là một cái cái, cái niềm vinh dự cái niềm tự hào của một người thanh niên cũng là một cái gia đình mình là có cái sự đóng góp trong cái, cái nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc à, vào chiều 10 tháng 3 năm 1988 thì tất cả các đơn vị chúng tôi à, lên tàu HQ61 để rơi à, cảng Cam Ranh mà nhận nhiệm vụ là đi ra để bảo vệ bảo vệ đảo nhưng mà tàu chạy được khoảng à, mấy tiếng đồng hồ thì gặp sóng to gió lớn mưa rất là to và giống như là bão gọi là áp thấp nhiệt đới cục bộ ấy tức là nó chỉ có một vùng mà nó sóng to gió lớn rất là lớn tao không thể đi nổi thì lúc đó là xin lành để quay trở lại thế là ừ, tao được phép quay trở lại và chúng tôi có thêm một ngày vì nghỉ ngơi à, nhưng mà so với khi cái hành trình thì nó bị chậm mất một ngày Điểm chiều ngày 11 tức là khoảng lúc 7 giờ tối thì chúng tôi lại lên tàu và bắt đầu sát phạt tiếp và đi ra tương xa thì tàu thì nhỏ và tốc độ thì không lớn chứ đi cũng rất là lâu và cũng phải đi qua một cái số đảo nữa để trong cái chuyến tàu mình ra này thì có một cái số đảo mình phải tiếp nước hoặc là gửi thứ tư hoặc bưu phẩm từ trong bờ ra một cái số số đảo mà trong cái cái, cái, cái, cái hải trình đó thì còn có cái nhiệm vụ tức là gặp cái tàu hải quân năm không năm ở cái đảo đà lớn để để các cái đồng chí chỉ huy để họp bàn rồi là giao nhiệm vụ rồi là cũng như là để thống nhất để quán triệt à, cái nội dung à, vì là cái tính chất ấy là là nhiều đơn vị cho nên là là khi đi ở đến tàu thì chúng tôi một số bắt đầu là làm quen nhau rồi mới, mới biết được là ai ở đơn vị nào được quê hương ở đâu rồi tâm tư nguyện vọng của những người sinh biết chất truy trước là họ là ở cái đơn vị khác đó cho nên là cơ thực kỳ những giây phút ngắn ngủi đó thì khi tranh thủ để mà, mà, mà làm quen rồi họ sau này tôi nhớ rất là nhiều người khi mà quen ở trên tao đó tôi biết nhớ cả họ tên cả tâm tư cả gia đình các thứ và tôi đã tìm đến nơi <clears throat> trong những hành trình đi tìm những gia đình liệt sĩ và và tìm năm rồi thì tôi đã từng đi à, quá nhiều cái địa phương nhiều tỉnh và đã tìm đến và thăm gia đình cũng như thăm nền nhang ở đến bàn Thơ cho các cái năm đồn hy sinh đó à, khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 3 thì tàu quý 64 cả, đến cập được cái bãi đá là Cạc Bác lúc đó thì thời tiết rất là đẹp trời yên biển lặng nhìn rất là đẹp cái à, cái bài đá gạc má lúc đó là nó mình nhìn nó nó khác với cái biển ở xung quanh nó nó màu xanh thầm nó sâu còn bài đá gạc má thì nó nó cái màu của nó là màu non chuỗi bởi vì nước nó nóng hơn đó, và lúc đó thì chúng tôi nhìn sang ở bên cái đảo Cô Lín ấy, thì nhìn thấy cái tàu nóng không nóng nó cũng đã cầm được cái cái đảo Cô Lín um, khi chúng tôi đến được khoảng 30 à, phút thì một số anh em đang nghỉ ngơi và người thì thả câu thì người thì à, nói chuyện thì trong lúc đó thì tôi cũng như một số người mà tôi cũng nhớ là có một số chiến sĩ đang rất mới tôi có những chiến sĩ là à, như đồng chí à, Nguyễn Văn Phương quê ở Thái Bình ấy là là là tâm tư về tố mạng nói về thì chuyện học hành bọn tôi cũng nói chuyện à, nếu sau này một đi theo à, con đường binh nghiệp hoặc cũng như là trở về sẽ đi theo một cái thương chuyên nghiệp nào đó à, và à, trong lúc mà chúng tôi à, nghỉ ngơi và nói chuyện như vậy thì tàu Trung Quốc một cái tàu cô trục nó ập đến nó đầu cách chừng khoảng một trăm rưỡi mét tức là dưới biển mình nhìn một trăm rưỡi hai trăm mét thì rất là gần à, và lính Trung Quốc ấy chúng nó tập trung lên đánh bóng ấy mà nó nó nó nó đừng ra mà nó nó, nó cấm loa nó nói bằng tiếng Việt là đây là lãnh thổ của Trung Quốc yêu cầu bộ đội và tàu của Việt Nam phải rút khỏi đấy và trên tàu Trung Quốc lúc đó ấy, thì chúng tôi à, có nhìn thấy vài người da trắng thực ra là không phải người Trung Quốc có thể là người người phương Tây dạ. có thể là chuyên gia hoặc là có thể những cái thứ gì đó có thể sau này suy nghĩ chúng tôi nó sẽ khác với ngày xưa à, chúng tôi thì không có loa cho nên là anh em tập trung lên ở trên cái bóng tàu bắt tay đến miệng nằm loa thế này bảo đây là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc và bộ đội Trung phải rút khỏi đây ngay thì sau khi hai bên mà cứ ờ, nói qua nói lại đấu khẩu vậy á thì khoảng 30 phút thì tàu đua nó rút vì lúc đó trời cũng hơi bắt đầu mơ mơ nhà em rồi thì nó rút đi và đi khuất luôn thế trong ờ, cái đêm hôm thì ờ, chúng tôi nghỉ ngơi thì cũng chỉ cắt vài người đánh gạt thôi còn nữa là, là trong các cái đơn vị bộ đội thì hầu như là vậy bất kỳ ở đâu thì cũng có vài người để đánh gạt còn nữa thì là um, đa số là mệt rồi là nằm nghỉ thì còn vào tối thì à, à, tôi thì có cái may mắn là không say sóng cho nên là lại là mang đi cũng là rất là nhiều thuộc lạ và kéo ảnh được bạn bè ở trong mưa họ muối không là mở ra thì cũng để chiếu lại những những người mà mình mới quen những các cái chiến sĩ thế nọ nên chúng tôi nói chuyện rất là khuya tâm tư tình cảm rồi nó nói chuyện chứ cũng không ngờ đấy là những cuộc nói chuyện cuối cùng à, đến tầm 2 giờ đêm thì à, nước thủy triều xuống thì bên bộ phận công binh họ thả cái chiếc súng nhôm xuống mà họ cho bốn năm chiến sĩ đem cuộc xe xe bén ra họ họ, họ kiểm tra và họ đào một cái lộ họ trốn cái cột để làm cột cơ tức là cái chỗ mà hơi tương đối băng phẳng cứ thứ thì à, họ làm xong thì là trong lại một cái cột để là làm cái điểm giống như kiểu mà mình sẽ làm cái nhà gian ở đó và cũng là cái cột để mình treo cột cờ lên đó thì đến 5 giờ sáng thì lúc đó là thủy triều cũng cũng cũng rút ừ, gọi là còn rất là ít lượng nước chỉ còn thấy san hô lấp sấp thực ra là có những nơi thì mình nhìn thấy nó nó nhổm nhổm nhổm nhổm nó nhố nhố san hô năm giờ sáng thì à, đồng chí à, Nguyễn Mậu Phóng và đồng chí Trần Văn Phước tức là là chỉ huy của tôi hỏi tôi vậy và giao nhiệm vụ thực ra bảo tôi là mượn hai khẩu súng AK và cử thêm vài đồng chí nữa xuống để làm nhiệm vụ là bảo vệ cơ và cắm cơ trong lúc đó thì à, tôi thấy đồng chí à, Trần Đức Thống chỉ huy chúng của chiến dịch ấy, cũng cùng này cùng đã dày và cùng đốc thúc các cái đơn vị cũng đã dày để cho mình ăn đánh ngắn cho mặt ăn sáng rồi là để mà làm nhiệm vụ thì à, khi lúc mà khoảng chỉ 5 giờ mấy phút đó thì tôi cử đồng chí thanh đồng chí trúc đồng chí tư đầu tháng tư tức là xuống xuông với tôi để đi ra để để những cơ thì à, đồng chí thanh thì đang bị ốm cho nên chỉ có mình tôi và đồng chí trúc với đồng chí đầu tháng tư thì tôi mượn của bên thủy thủ đoàn hai khẩu ak bốn bảy có hai băng đạn bởi vì là súng của bọn tôi là, là trên cái đường hành quân như này là bỏ trong cái khó bỏ cái dưới hầm tàu súng nó còn rất là mới rất là nhiều loại súng đạn có cả B40, B41 rồi 12 7 RBD, AK rất là nhiều rất là mới nhưng mà mà mà là trên cả hành trình trên biển như này không thể là phát súng cho từng người một à, cho nên là ra cũng đó à, là cũng một cái cái sau này mình thấy là cũng một cái chiều sót à, khi à, khi được à, các cái đồng chí lính công binh ấy, mà trở ra chúng tôi ra ra ngoài chỗ mà cái cột cờ thì ở đó thì à, gồm đồng chí Nguyễn Văn Phong đồng chí Trần Văn Phương tôi và hai người chiến sĩ của tôi nữa tức ra chúng tôi đứng xuống kiểm tra cái lại cột cơ và lấy thêm một cái san hô là để chèn lại cái cột cơ kiểm tra cho nó chắc thì trong khi mà chúng tôi đang còn làm à, kiểm tra cái à, cột cơ đó thì là có thêm một đồng chí Nguyễn Văn Lanh sau này được phóng anh hùng lực lượng vũ trang tức là đứng giờ đứng ở trên trên tàu á lúc đó thấy đồng chí không mặc cái con đuôi nhảy xuống rồi là cùng bơi vào chỗ chúng tôi nên là lúc đó là cũng chưa có đồng tính gì cả thì chúng tôi cũng đem thuốc lá ra hút rồi nói chuyện ngoài ngoài cái việc kiểm tra nói chuyện thì à, anh Nguyễn Đỗ Phong ấy tức là chỉ huy trưởng của bọn tôi mà cũng là có những chỉ huy cái đạo trưởng đó thì cử mấy cái đồng chí mà công binh mà treo xuông đó, đó quay trở lại treo quay trở lại vũng tàu để để bao vật liệu và đem cơ ra thì lúc đó là ở trên tàu là lính công binh các thứ các đơn vị cũng dày rồi thì bắt đầu là họ lại treo ra một chuyện nữa là họ dòng một cái sợi giấy ra xong bắt đầu là họ cho một số người giữ đầu giấy á, để mà mình mình tơi giống như là cái xuồng mà đi lại á. Ừ. thì à, khi mà mà mà mà làm được cái mà cái động tác đó rồi ấy, mà đem cái sợi giấy ra vào rồi thì xuồng quay trở vào để bóc vật liệu bóc vật liệu thì lúc đến cái lúc đó là thời điểm Trung Quốc gặp đến bá tàu tức là cũng rất là gần khoảng tầm hai ba trăm bốn trăm km đầu khoảng cách gần và một tàu thì đầu rất là xa tức là bốn tàu cả khu trục và cả hồi tên lửa thì chúng nó đến liền là chúng nó thả xuống máy xuống bốn chuông bốn chuông máy có một uh, mỗi tàu là một xuông nhưng mà riêng của một tàu nó thả hai xuông <coughs> thì nó nó đổ hồ vào trong trong cái bài đá gặp má 50 50 tiếng khi đó là vì tôi là được giao nhầm nhiệm vụ là quan sát cho nên tôi điểm là việc nắm cái đấy nhưng mà có 48 tên là mang AK còn một tên là đứng cuối cùng là mang cái bộ đao một số lực và còn cái tên chỉ huy thì nói xuống sau cùng thì nó mang súng ngắn và đứng rất là gần cái khoảng cách sân cân của bọn mình cho nên là khi mà nó đổ bộ xuống xong rồi thì chúng nó vẫn đang còn ăn sáng rồi lùng rất, rất là chưa có gì cả cho thảo mình gọi giám sát thì chúng tôi thì chỉ đi đi lại lại để kiểm tra mà và nắm bắt tình hình thôi thì à, trong cái lúc mà mà cái chuồng vật liệu của mình tức là chuyển thứ ba nhưng mà là đây mình chở cơ và vật liệu ra thì khi các đồng chí cầm mình mà chở vật liệu ra thì trên đường mà đi ra thì chúng nó đổ bộ xong rồi thì có một chiếc xuông ấy, là chúng nó gặm súng máy chúng nó chạy quanh tàu HP64 mà chĩa súng lên nó, nó khiêu khích à, và nó chạy mấy vòng mấy vòng quanh cái, cái tàu HP64 và nó lấy giáo nó cắt cái giấy của luôn cắt cái sợi giấy của mình luôn cắt cái sợi giấy mà để mình cho nó xuống thì đó là cái đồng thải ở quanh tàu thế còn các cái đồng chí công binh và bên chỗ anh phóng mà khi mà cái xuồng vật điều đá thì chỉ là gần đến nơi thì à, tình hình lúc đó tôi thấy là rất là căng thẳng nhưng tôi nghĩ lại có hỏi nói thủy với à, anh phóng và anh phước bảo chắc chắn là sẽ đánh nhau bằng tay không hoặc là đánh nhau là cao thì chắc chắn rồi bởi vì là cái đồng thoại của nó không thể nào mà ấy được cái tình hình mà đứng bao vây mà lại dạo thế này nhưng cái tác phong thì tôi bảo là um, chính cái chỉ thị là như thế nào thì anh phóng và anh phước bảo là cứ bình tĩnh quan quan sát và xem nó hành động như thế nào thì mình tùy cơ nó mà ứng biến thì lúc đó thì khi hội ý vừa xong thì tôi vừa đi lại một cơ và cả đồng chí tứ đó thì đồng chí đầu sân tứ là hạ bị hạ bọn tôi bảo vệ một cơ chứ một người có hạ cầu súng bảo vệ một cơ đấy thì cái lúc đó thì ở trên cái tàu của mình á, là anh em cũng rất khẩn trương khi mà bọn tôi xuống nữa đến nó khẩn trương dày lau tươi vũ khí súng nóng nhưng mà tất nhiên là có người sống có người sống nhưng mà một số đã cũng, đã mang được b mới rồi là một số AK hoặc RBD tức là có một số đã chuẩn bị sống rồi có ba vị trí rồi thì còn một số thì là cũng đang đang lao chui nhưng mà đang ở phía dưới hoặc là đang vận chuyển phía dưới còn một số thủy thủ hoặc là một số lính bộ hành công binh ấy, thì họ cũng xuống dưới hâm đau tức là hầu như khi ở trên bóng tao chỉ có một số thôi, một số là, là, là, là có những người có thể là họ thấy như vậy thì họ đang ẩn nấp lúc đó còn một số thì họ ở dưới bóng tao thì khi mà chúng tôi mà chương cơ lên và truyền đánh nhau á từ người này qua người kia thì chúng nó xong vào chúng nó cướp cướp cơ thì hai bên đánh nhau thì nó dùng lê rồi mình thì cũng cũng có cuộc sẻng sao bén hai bên cùng đánh nhau đánh nhau mà à, nó, nó, nó, nó, nó không cướp được cái cơ của mình thì mình đánh thế nào mình cũng có bị thương thì nó cũng có bị thương thì uh, nó nó rụt ra một đoạn tức là ở chỗ cơ thì uh, ở chỗ à, khi đó thì là uh, anh Phương thì là đang đã cầm là cơ tức là đến địa phương tức là quá nhiều người mà các địa phương cho mình nâng giữ được cơ thì điện đang đi lại cái phía tối ấy thì ở chỗ tôi thì là có ba thằng tức là nó đứng rất là cách khoảng một mét rưỡi và đó thì lúc còn tôi có hai khẩu súng thì đồng chí à, đầu chứng tứ thì mang một khẩu thì mang ở trước ngực thì bởi vì cái lúc mà bên này đánh nhạc ra ca thì ở chỗ tôi thì là chúng nó cầm vào cái cái một thằng nó cầm vào cái cổ áo của cái vai sổ của lâm chỉ đầu trung tư thế còn một một một, một thằng nữa tức là nó cầm vào cái bả vai thì tôi đứng bên cạnh lúc đó thì à, một tay cầm súng vì tôi không mang súng với người tôi người thập cho nên không mang súng và một tay thì tôi cũng cầm lấy cái vai của đồng chí tứ này là cũng để kéo luôn, thì trong lúc tôi vừa vừa kéo đồng chí tứ chặt tôi thì tôi nghe một loạt Akan tức là Akan này tôi cũng chưa xác định được là là của ai bắn nhưng có một loạt Akan ừ, nó cách một đoạn và sau loạt Akan đó thì nghe tiếng súng ngắn tức là có nhìn thấy tôi nhìn thấy thằng thằng thằng ờ, thằng chỉ huy nó bắn anh Phương đúng à, nó bắn nó bắn chỉ thiên chứ không nó bắn anh Phương nó bắn chỉ thiên có nhiều người nói là nó bắn anh Phương nhưng cơ thực lắm mà nó là bắn chỉ thiên và nó rơi khẩu súng luôn nó rơi bắn nó súng nổ nó rơi chứ chính những cái thằng đứng gần đó thì nó mới bắn anh Phước thì tôi có nghe tưởng anh Phước anh Phương có hô lên khi anh Phương nó bị uh, sau này thì cũng như tôi nói với à, trước đây tôi cũng đã nói với báo chí rồi và cũng nói với rất là nhiều người rồi thì sau này gia đình đi khai quật thì cũng đúng như vậy tức là anh Phương nó bị bắn một phát dưới bụng thì anh hơi ngả ngửa người ra thì nó bắn một viên bên bên này chuyên sang đây thì khi mà anh Phương hô lên thì tôi cũng à, cũng chỉ biết là mình mình lúc này thì cũng là một người lính thì cũng chỉ, chỉ có xử lý những cái việc mà mình cần làm và cũng như là cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ cơ và bảo vệ những người lính của mình hoặc là mình là một người lính chiến đấu thì mình chỉ biết mình làm được những cái gì có thể thôi và chỉ trong vòng à, à, mấy phút thì đàn nó, nó bắn mù mịt tức là trước hết không phải như ở trên trên cái clip của của Trung Quốc đưa trên mạng và là ở dưới đảo chúng nó bắn chúng ta chúng, nó bắn vào cái đội hình chúng tôi chúng nó bốn mấy cái khẩu AK nó, nó bắn vào cái đội hình của chúng tôi nó, nó bắn hết đàn rồi cho nó bắn thì ở trên đảo nó bắn xuống đó tức là đàn ở cái quanh người tôi tôi thấy mù mịt luôn tức là tiếng súng nổ rồi các thứ rồi bắt đầu là khi mà mà nó nó nó nó bắn hết đạn thì cái chuông máy của nó súng chở rất là mạnh tay nó chở như, như thằng lính của nó ở dưới đảo để lên đảo thế con ở trên đảo thì nó bắn vào cái tàu hạt quý sáu một và nó đồng thời nó cả bắn ra hạt quý sáu năm và buổi sáng cũng nói hoặc đêm nó vì bọn tôi buổi sáng nó phát hiện ra là cái tàu sáu năm cũng đã cập cái cái bãi đá lên đảo thì là nó nó bắn cả ba tàu một lúc thì lúc đó là tôi chỉ còn tay không nữa thôi bởi vì cũng chẳng có làm gì cái khoảng cách xa mà cũng chẳng con súng nữa súng cũng chẳng con đàn nữa mà cũng chẳng có làm gì thì tôi thấy đàn bắn mông thì tôi làm xuống làm xuống thì nó vẫn bắn theo tôi làm mấy lần thì nó cứ bắn theo thì tôi làm liền khi thì tôi làm sang trái khi làm sang phải thì khi mà tôi nổi lên ấy, thì tôi thấy là ở trên cái tàu sáu hạt quý sáu ông nó được là giống như kiểu mà mà, mà, mà bị cái, ừ, bao trùm tức là toàn là cái ảnh tiếng nổ và cái ánh lửa rồi là cháy các thứ thì khi mà mà tôi tôi làm lần thứ ba tôi nổi lên thì tôi thấy cái cái cái uh, giống như kiểu cái đai chỉ huy ấy, cái tháp tao á là cái tháp tao á nó đứt ra khỏi tao nó đứt ra nó bay lên tách ra khỏi tao thì tao còn tao chìm nó chìm rất là nhanh nó chìm như là ờ, tôi bơi ra một đoạn nữa lúc mà tôi cũng chưa chưa chưa bơi quay lại đâu bơi ra một đoạn thì tôi ngoảnh lại thì tôi thấy là nó không bắn nữa nhưng mà à, ở chỗ cái tàu chim thì thấy những cái đồ vật và một cái số nổi lên rất nhiều thì tôi mới lâm vòng tôi mới quay lại chỗ cái tàu chim thì bởi gần nó thì đến cái tàu chim thì tôi có nghe tiếng rên rên tiếng rên à, rên rỉ mà có cái, cái kêu là, là giống như kiểu mà tôi nghe đúng cái ấm vang ngay đó đến giờ lúc nghe là cử anh người à, thảo ấy thì tôi mới lại thì tôi phát hiện ra là anh Hải vì tôi biết anh ở trong cái khi mà các cái trung đội khác tôi biết anh là, lúc đấy là hình như là thiếu úy tức là trung đội hình như là trung đội phó trung đội trưởng cái cái cái, đơn vị bị bạt khi nên là tôi thấy anh bị thương rất là nặng anh nhắm mắt anh nằm ở trên một cái cái động pháo cá nhân nhưng mà nó lại tàu chim cho nó lại kết được với nhau thì anh nằm ở trên động thì tôi bơi vào tôi bảo vào cái chỗ cái động pháo đó mà tôi nhìn tôi quan sát vào thì ở trên đảo thì tôi chỉ còn phát hiện ra là chúng nó chỉ còn là một số ít thôi nó cắm chốt lại là một số ít thôi sau à, sau đó thì à, sau vào thì tôi điểm được nó năm năm tên nó còn đứng lại đó thì nhìn vào đảo thì thấy có nhấp nhô còn một số người à, bộ đội của mình là may mắn là, là phát triển và đang còn có một chiếc xuông cái chiếc xuông công binh mà mình vận, vận, vận chuyển đó nó bắn cho thủng như cái sang nó vẫn nó chẳng cả ngang chứ cả đáy nữa nhưng mà máy là cả cái đồng gì công binh họ lại và một số máy mà trong đó họ lại giữ được cái đó cho nên lúc đó là tôi à, tôi đẩy à, cái, cái anh, anh Hải vào đó và tôi bảo mọi người bảo là à, bế anh Hải bế, bế anh lên ở trên trên chuông và mọi người đừng có tập trung làm một chỗ thế này thì rất là nguy hiểm vì nó chỉ cần bắn một quả đạn pháo thôi thì thì là mình chết hết bởi vì là thằng Trung Quốc nó nó không không tuân thủ cái luật ở trên biển gì cả khi mà đáng lẽ là ừ, cái đối phương mà bị bị rơi xuống biển không còn vũ khí nữa thì là nó nó phải cứu chứ nó không thể là có thể là bắt làm tù binh hoặc nó cứu chứ nó không thể là con bắn nhưng Trung Quốc thì không thể chừng bởi vì khi mà khi tàu của mình chìm rồi á thì à, à nó một số người mà đang con trôi nó đang con bơi trên biển nó vẫn bắn nó vẫn bắn tỉa một số người thì tôi bảo mọi người tạo ra là một thứ hai là để lội ra tìm những ai còn bị thương hay là hay là có vớt được thi thể nào thì là lúc đó là mọi người là anh em là tỏa ra tìm lội và tìm thì vớt được à, lúc đó là vớt được anh Phương vớt được uh, đồng chí Lánh cũng như đồng chí Tử mấy đồng chí bị thương mấy đồng chí mình thì có, có nghĩa là cái thời gian mà tôi kể đấy thì không thể là tức là người trước người sau hoặc đấy nhưng mà đại đại để là cái công việc là như vậy thì anh em là vớt được mấy người như vậy cả bị thương với cả thi thể anh Phương thì à, đưa lên chuông mấy người bị thương thì đưa lên chuông anh, anh Nguyễn Văn Lanh rồi anh à, anh à, anh anh Tứ cũng là lính công binh đi lên chuông còn anh Phương lúc đó họ chưa lên chuông thì tôi bảo họ ai biết bơi thì bơi ra bởi vì tôi thấy có có thể đang rất nhiều người trôi ở ngoài thì thấy có lẽ là không biết là họ không biết bơi hoặc là họ à, cũng không bơi giỏi nhưng mà rồi cũng không có ai bơi thì tôi à, một mình là bơi ra tiếp tôi bơi ra thì bơi ra xa thì nước chảy rất là mạnh tôi bơi tôi phát hiện ra một người bị thương nữa thì tôi bơi tôi cố thì tôi cứu nhưng mà nếu mà chảy thì tôi bơi gần kịp rồi thì phát hiện ra là đã ra xa cả cây số ra là tàu trung quốc nó đang ở đấy nó còn ở phía trước thấy thế là lúc đó là tôi không không không cứu được cái người đó tôi phải bơi trở lại tôi bơi trở lại thì tôi bơi vào mới vào thì uh, trong lúc đó thì thủy triều cũng, cũng lên tương đối cao rồi tức là khoảng 9 giờ rồi đó. thì vào lúc đó thì tôi cũng hơi mệt rồi thì uh, à, bảo anh em tìm kiếm tiếp thì vừa tìm kiếm vừa vừa là mình củng cố để đợi cái thời gian xem là chi viện thế nào tiếp viện thế nào thì tìm thì khi đấy là ừ. đang còn lỗi tìm thì cũng nước nó lên đến ngực đây rồi thì thấy cái cá mập nó vào nó nó, nó vào nó quẩy ngược tung tuệ rồi hơi máu thứ thì nó vào nó quẩy ngược tung tuệ ra thấy nguy hiểm nữa rồi mà cũng khó tìm đâu thì bắt đầu lúc đó là là à, à, tôi bảo thôi dừng và anh em có cùng lại xuống lúc là khi là cái chính thức lúc là thì tôi mới điểm ra cho bọn tôi đứng đâu đó nó đứng cách khoảng trăm mét hơn trăm mét đó là con nắm tên nó con ống súng đấy thì trong lúc mà mà chúng tôi đứng đấy thì có thêm một người cũng bơi được ở ngoài vào đó là người đó là lính hải đô quê ở hương sơn tức người lính hải đô may mắn rồi là khi tàu chim bị tối ngoài rồi là cũng bơi vào được mà thế là thế là trường phòng trường cũng bơi vào thì chúng tôi à, đợi nghĩ là sẽ có tàu hoặc là quân chi viện bởi vì cái chiến dịch chúng tôi cũng là chính người lính cho nên cũng không thể nắm được hết những cái cái cái cái cái, cái, cái à, có thể là cái phương án ừ, của quân chủ hoặc là của đơn vị đợi thì à, đến 12 rưỡi thì thủy triều thì nó lên lên cao rồi trời thì nặng lúc đấy cũng anh em cũng quên cả nói cả mệt luôn mình nghĩ đến ông đồ hy sinh cho nên là rất là đau và mình nghĩ là chẳng hạn nhưng mà, mà lúc vậy mà có thêm vũ khí hoặc là có quân tiếp viên để mà mà, mà mà để mà phản công lại nó nhưng cái sau này mình thì tôi mới nghĩ lại là vì mình yếu quá mà nó quá mạnh lúc đó mà mình mà, mà có những điều đó thì cũng là cũng là cái điều là là, là không may thì có hai chiếc máy bay ra bay ra nhưng mà nhìn chỉ bằng bàn tay thôi bay rất là cao thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà bay bay cao thế này thì không à, không thể có chỉ viện được rốt thì anh em sẽ quyết định là rời đảo thì lúc đó là à, tạt nước ở trong cái xuông đã xẻ ảo đục xuông lại để dùng tay tạt ra tạt nước hoặc là ưu tiên cho những cái thương binh và những người mà mệt ấy. sau này biết rất là nhiều người bị thương nhưng mà bị thương ở trong ảo tôi biết bị nhẹ cho lúc đó là là không không nhìn thấy thì trong lên chuông còn à, tối và một số đồng chí nữa tức là bám vào thanh chuông thì bởi vì là chuồng chặt và lúc đó là nó nguy hiểm vì cá mập nhiều nhưng mà à, không còn cách nào khác tức là nếu mà không may thì cá mập mà mình bám chuông là cá mập nó nó cắn luôn nhưng mà thì cũng phải nhường lại cho những người yếu và những đồng đội bị thương thì chúng tôi treo chúng tôi treo về cái tàu nóng nóng cái tàu ờ, nóng nóng lúc đó nó bị bắn nhưng mà nó đâm lên cạn nó chết cháy à, là nó, nó bị cháy một phần cho nó nó không thể chim nó vẫn còn có máy hoạt động được đâm lên cạn thì chúng tôi treo về cái hướng đó thì cách chừng khoảng hơn 3 hải lý tức là từ đảo Bạc Má mà sang đảo Cô Lính là khoảng tầm năm cây số khoảng khoảng tầm tầm tầm thì bọn tôi treo được đến khoảng hai rưỡi hai giờ rưỡi thì phát hiện ra có một người đang bơi đến biển thì à, lúc đó thì tôi nghe các à, cái, đồng chí ở đến bảo là phát hiện ra có một người bơi đến biển thì tôi à, leo lên chuông. tôi nhìn tôi nhìn thấy khoảng cách cũng tương đối xa nhưng mà tôi bảo là mọi người bây giờ là quay chuông và treo về cái hướng cái người bơi đó và có cái áo lấy áo trắng áo lót á phật lên ba hố để cho họ bị phải bơi với hướng mình đi cho nhanh thì là lúc đầu thì có một số là ý kiến phản đối vì sợ cứu được tôi bảo không cần phải đi cứu thì là treo khoảng tầm khoảng 30 phút thì là vớt được cái cái người đó người đó tên là à, Hưng Đỗ Hưng tức là thủy thủ của đoàn lính tàu lính của tàu sóng bốn khi mà tàu chìm thì đồng chí này là lọt ra một cái lỗ đàn hay là lỗ gì ấy. tức là người nhỏ cho nên máy là lọt ra cái lỗ đó. người quê Hải Phòng bây giờ là là là, là ở, ở Kiến án Hải Phòng đặc sinh động ở Kiến án Hải Phòng thì à, khi mà bọn tôi đi cứu cái đồng chí Hưng đây á thì biên tàu nóng không nóng họ phát hiện ra và họ thả một chiếc xuống máy xuống họ ra và họ khoảng hơn 3 giờ thì họ họ họ hỗ trợ chúng tôi và lai dắt chúng tôi đi vào cái tàu đóng không nóng thì đến tầm khoảng 5 giờ hơn 5 giờ một chút đấy thì chúng tôi lên một cái tàu nó không nóng à, lên được tàu năm không năm rồi á thì thực sự là à, có nước uống rồi là à, mọi người ăn tạm miếng nước khô rồi cũng à, mọi người thì cũng đang tranh thủ nói chuyện với gặp lại à, một số bạn bè còn tôi thì cũng tranh thủ đi xem tưởng là cái tàu năm không năm nó bị bắn như thế nào thì lúc đấy nó vẫn còn nóng một số nó còn ấm ỉ chạy tôi xuống rồi thì hông đau có mấy người là mấy anh đưa tôi đi xem thì, tức là đàn nó bắn từ xuyên từ bên này qua bên kia mấy chục quả đàn nó bắn xuyên thẳng xuyên ngang như này cùng máy là có một số giường có người nằm lúc đấy là, là đi sáng mà lại không bị ừ, chỉ bị thương nhẹ nhẹ một số người bị ít thôi chứ bị nhẹ chứ không không bị vấn đề gì thì à, à, khí mà đến tàu nóng nóng rồi thì sau đó khoảng vài tiếng đồng hồ thì có cái tàu ba 931 ra chở à, mấy người thương binh nhất vào trước đi vào chiến thức vào sinh tồn và xong rồi trở vào sáng vào để trực thắng cho nó chữa thì còn à, có một số thì à, vào để sinh tồn thì cũng như đồng chí tử là vào để sinh tồn thì mình bị cụt một chân nhưng mà vào đó thì bắn bỏ nhưng mà các thứ cũng không chưa được vì mật máu quá nhiều rồi cũng hy sinh tài sinh tồn thế còn riêng cái tàu hạt cái nóng nóng ấy, thì ở đảo nhân đảo thì bị nó bắn chim nhưng mà À, vẫn còn cái tháp tức là nó chạy nhưng mà nó chạy ấm nghỉ cả ngày nhưng mà nó nghiêng lại mình vẫn nhìn được cái tháp với tàu đấy đấy chiều thì cái tàu đó thì có khoảng hơn hai chục à, thủy thủ đó cả chỉ huy cả lĩnh có hơn hai chục người thì trên đó thì có đồng chí à, một đồng chí bị thương nặng một sĩ quan bị thương nặng và vào sinh tồn hy sinh thì còn một đồng chí lĩnh thì bị mất tích cũng có những là hy sinh cũng là lúc đấy là hy sinh hai người thì còn cái thủy thủ đoàn thì họ treo xuông nó sau này là cũng à, cũng trong cái đêm đó là cũng, cũng vào họ cũng vào được à, cái đảo sinh tồn à, ờ, nói chung thì à, trong cái buổi sáng ngày 14 tháng 3 thì à, cái à, các cái đơn vị à, bộ đội không phân biệt là lính chiến đấu hay là lính công binh hay là thủy thủ đoàn nhưng mà anh em rất là đoàn kết tức là khi mà đánh giảm ra ca mà đang con hố rồi thì là rất là nhiều người nhảy trên tàu nhiều người ờ, lính của mình nhảy trên tàu sống bộ nó nhảy xuống để bơi vào bơi vào để hỗ trợ cho cái chỗ mà đánh giặc nó đông quá 50 tên nó bao bao vây mà chúng tôi dưới còn 5 người lính chiến đấu và còn mười mấy hai chục người lính công binh thì nó đông gấp đôi nó đông gấp đôi thì ờ, một số bơi vào thì khi trên đường không may trên đường bơi vào trên nơi thì đúng lúc nó nổ súng đấy và anh em chúng tôi ở trong đó là rất rất là rất là kiên cường nói chung là chúng nó cũng vẫn tạo ra một cái cơ hội tức là chúng nó vẫn buổi sáng là vẫn ép mình rút lui tức là nó vẫn yêu cầu rút lui nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là à, đây là cái đảo của mình cái nhiệm của mình là phải bảo vệ cho nên là chúng tôi à, đã không rút lui à, sau này thì cũng có một cái à, vài cái, cái ý kiến đưa ra tức là và có lệnh không nổ súng và lệnh nổ súng thì tôi cũng là từng phản bác ở trên trên trên trên mạng rồi và tôi cũng là từng từng gặp một số à, à, tướng lĩnh rồi thực sự là lúc đó chúng tôi bị mất liên lạc chúng tôi bị mất liên lạc bởi vì lúc đó là à, quân đội trung quốc nó là mạnh lắm rồi tàu nó là mạnh lắm rồi tàu không trục khỏi về cần nữa và cái công nghệ nó rất là hiện đại rồi nó đã dùng cái áp chế điện tử không những là không chừng là ở cái tàu hạt cái sóng muộn mà nhiều tàu và nhiều điểm ban nữa tức là mình bị mất liên lạc buổi sáng còn gặp tàu chúng tôi mất liên lạc với chỉ huy thứ hai nữa là giữa chúng tôi trên đảo má và trên tàu sóng bốn không thể mà miệng nghe được trên chúng tôi không có cái lành nào là nổ súng không nổ súng chúng tôi hành động theo cái trái tim của một người lính thôi chứ không, chúng tôi cũng không ai bắt buộc là là phải đứng đấy cả mà cũng không ai bảo là nổ súng hay không nổ súng còn mình hành động theo tức là mình là một cái, cái người lính gần được huấn luyện là lính chiến đấu và những người lính công binh thì cũng là những người lính là những người Việt Nam có khi thì người đã là người Việt Nam thì là không phải người lính thì họ vẫn là chiến đấu và à, những điều như chúng tôi làm được hoặc như bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là đã là người Việt Nam thì những người khác họ cũng làm được thôi có thể họ còn làm tốt hơn chúng tôi vào trong những cái, cái khoảng khắc những cái thời điểm đó à. thì à, sau khi mà chúng tôi mà trong buổi tối đó vào trong cái đảo sinh tồn ấy, thì à, tôi và đồng chí trục thì cánh cái thi thể của anh phương trần văn phương mà sau này nó có anh hùng mà báo chí cũng nói như nhiều đó đến sáng thì tối hôm đó thì tôi mới mệt quá vì ngày hôm đó cả ngày bơi lằn lên lồi để đói cho mệt thế là cứ ngủ gục ngủ gục lúc nào vậy thì nửa đêm thì mình giật mình khi này mình thì dỡ chiếu ra mình xem rồi mình xem lại toàn bộ thì mình phát hiện ra là anh bị bắn ở bụng mà bị bị bắn ở đấy chứ còn khi bị bắn và khi vợ được đến chuông tôi cũng không thể kịp thời gian để nhìn mình mình còn làm việc khác thế thì à, sáng hôm sau thì là mấy cái đồng chí hy sinh đó thì chúng tôi là cùng với đơn vị là ám táng ở cái đảo sinh tôi, cả cái đơn vị tại tiểu đoàn đó. và sau 60 ngày khoảng 10 ngày chúng tôi ở đảo Sinh Tôn à, thì có máy bay ra tiếp mà hàng quân quân não rồi là vẫn trái lên rắn rồi mọi thứ đó là máy bay ra thả hàng xuống là anh em kéo vào để để, để phát huy chúng tôi lúc đó chả con quân đảo chỉ mặc cái quân nuôi vào anh em chia sẻ đó mà những người lính đảo ngay đó tức là nước mặn cho nên nhiễm mặn cho nên là quân áo nó rách hết hầu như rách nó, nó dẹp ra cứ đứt hết đó, cho nên là cũng thiếu thốn nhưng anh em có cái gì là chia sẻ với nhau cả chúng tôi được một đôi dẹp rất là vất vả và những ngày chúng tôi ở đó thì ngày nào tàu Trung Quốc cũng chạy ngang và chĩa pháo và tên lửa vào khiêu khích 10 ngày sau thì à, có tàu của của quân chủng ra đưa chúng tôi là toàn bộ những cái người mà may mắn sống sót cũng như là à, cái số ở trên tàu HV 505 và 605 là vào bờ trên đường chúng tôi vào bờ thì tàu Trung, Trung Quốc ấy, nó phải đuổi theo nó chăm này bắt chân nó chăm này ừ. nó cũng nghĩ không đấy thì nghĩ là lúc đó thì mình cũng chẳng có vũ khí gì cả mà tàu mình nó kéo khơi từ thấp và nó rất là cá ngược nó, nó, tiến bộ bố là những cái chỗ mà nó chiếm rồi mà nó tuyên bố mình mà đi trong vòng 20 hải lý nó bắn nó bắt tàu mình phải đi vào nhưng ngày nào nó phải chạy cân những cái đảo mình nó chĩa súng với tên lửa vào nó dọa nó khiêu khích chứ nó ngang ngược nó cái, cái âm mưu rất là lớn ừ, sau này nó còn nhiều cái cái cái cái cái việc đó, nó, nó thể hiện cái âm mưu nó nó muốn cái sự nó muốn để mình mặc một cái âm mưu nếu mà ngay đó mình à, nếu mình nổ súng ừ, nếu mình mà, mà mình phản phản công ấy tức là mình dùng một cái số lực lượng để phản công thì khả năng mình sẽ mất rất là nhiều bởi vì nó quá mạnh nhưng mà cơ thực thì cũng là rất là rất là căm thủ. nếu như có vũ khí hoặc là cũng có nhiều nếu như mà thua hay thắng chưa nói nhưng mà để cho bộ đội với tàu mình bị nó bắn mà giảm bắn như vậy thì cơ thực là cũng rất lâu nếu mà như, như có một cái tương quan lực lượng tương đối mà mời thì cũng rất là muốn muốn sống chết với chúng nó nhưng mà những cái tâm các ông trên lãnh đạo thì các các ông có cái tâm nhìn khác đó, tức là biết là chữa đấy hơn cái thiệt biệt là cắm thù hoặc là tức lắm ấy nhưng mà mình mà, mà đấy có thể là mình sẽ mất lợi lớn hơn thì sau này à, nhưng cái đảo à, một cái đảo ờ, cô linh về là lén đám mà mình chiếm đó trong trong trong trong cái, cái chiến dịch civil thẩm giảm này thì mình mất cái gặp má đó nhưng mà thì cũng là vẫn còn à, cái đảo à, của lính và đảo lên đảo thì sau này mình đã xây dựng thì nó lại cho tao để nó đuổi nó lại đe dọa tiếp thì lúc đó thì à, à máy bay của mình số của mình hoặc là máy bay gì đó là của mình cũng có ra mấy lần thì đuổi nó nên nó mới đi nó thấy nó nghĩ là nó chưa biết được cái cây đó là phi công của mình cũng chưa anh tạc giỏi cái biển đâu đó nhưng mà nó thấy thế thì nó rồi nó không ấy nữa chứ nó cũng đâm con cũng gây sự việc đó thì sau này thì à, nói chung là anh em mới được vào trong bơ thì cũng được à, các cái à, à bộ phần chỉ huy tiếp đón cũng rất là các ông cũng rất là buồn vì chuyện này rồi các ông cũng rất là rất thương những người mà đã hy sinh của những người sống sót họ rất là quan tâm và đưa về thì nghỉ ngơi chữa bệnh các thứ rồi là à, ngay đó là báo chí đến cũng rất là nhiều tôi cũng gặp rất là nhiều nhiều cái phóng viên báo chí trong đó là ngay đó là có cái chị sau này bây giờ tôi lại gặp lại chị dục nóng sau nó gặp lại chị đó chị chị Phương Yên trước là làm ở báo tuổi trẻ à, sau này chị chuyển sang báo lao động thì cũng nhân dịp khoảng 25 năm năm mới gặp lại đó cũng mới gặp lại cách đây mấy năm mới tìm lại được thì chỉ là vào chị cũng biết rất, rất rõ vì chị là một trong những người vào chụp ảnh và những người phóng viên đầu tiên để tiếp xúc với là những người lính trường đi trường xa đấy. mà nhất là tôi với đồng chí chụp và những cái những người mà trong cái sự kiện này còn sống sót của chị phương yến người tiếp xúc đầu tiên hay nói chị cũng biết được một số bài rồi cũng có đóng à, phim tư liệu cũng có chiếu lên tivi rồi à, ngày đó thì vì là có cái à, lời kêu gọi là cả nước cho sâu xá cho nên là các cái trường à, trung học tiểu học rồi cao đẳng đại học là gửi thư từ rất nhiều các cái miền là quê là gửi qua các như kém đinh rắn này, rồi đan này, khăn mặt này rồi bàn chải đinh rắn này, giày dép rất nhiều thứ là tôi lúc đó là đại diện cho bộ đội trường sa là đi nhân quang đến rất là nhiều sẽ chở liên tục thứ tư rồi là qua cặp là nhận rất là nhiều về để phân phát ra cho các cái đảo à, thì à, như bây giờ thì nói là ngay đó không không không à, mình không không không đưa lên thông tin đại chúng những cơ thứ này đó đã có rồi nhưng mà ngày đó là vì vì cái truyền thống ngay đó mà như bây giờ TV ít rồi báo chí cũng ít kể cả là cái à, bộ ngoại giao mình có phản đối gì mà Trung Quốc là có đọc ở trên cái đài đọc cái đài đài đài cái, cái, cái cái radio hay là gì đó là cái thánh này đó rồi thì tối ngay đó là là cũng khi mà anh chị mà nghe đọc những người mất tích hy sinh ấy lắng có tên mình, mình, mình biết là tôi cũng hy sinh chứ vì không thể đến tôi chứ biết tôi đi đảo rồi nhưng mà khi nghe lắng nghe đó thì là nghĩ là tôi là không hy sinh à, vì anh anh anh chị tôi cũng trong bộ đội nhưng mà ở trên tầng đến uh, binh đoàn 15 ừ. trong sự kiện được mà này thì uh, nói báo chí biết nhiều thì cũng cơ thực ra cũng mấy năm trở lại đấy thôi cũng ẵng đi một thời gian rất dài và cũng nhờ mấy năm trở lại đấy thì qua truyền hình cũng như là qua báo chí các thứ qua một cái số ờ, tổ chức xã hội rồi một cái số những người giúp đỡ thì tôi cũng đã đi tìm lại và thăm lại rất là nhiều rồi cũng như là một cái số cựu chiến binh cũng là được uh, hỗ trợ giúp một phần nào ít nhiều gì để cải thiện cuộc sống vì hầu như những người lính đi từ gặp má đây cũng rất là vất vả người nào cũng có một hoàn cảnh nó đã tương tự nhau cho nên cũng nhờ cái phương tiện truyền thống à, thông tin đại chúng càng ngày nó càng càng, càng lan rộng ra lan tỏa ra nhưng à, nếu mà biết cụ thể à, hoặc là à, để nghe một cái câu chuyện mà mà như như tôi kể từ đầu đến cuối đấy thì không có mấy bởi vì là một số nhân chứng là họ bị rất là ít tức là họ có thể là cứ vào họ cũng là không không có mặt ở đó có thể là họ ở dưới hầm tàu có thể là họ lại là đang làm một cái nhiệm vụ của họ nhưng họ không phải là những người quan sát từ lâu cuối hoặc là, là có thể họ bị khi đó xong là họ đang ở một cái góc độ nào đó thì họ lại bị bị thương hoặc bị trúng bốc mắt hoặc là hoặc là cái trình độ hoặc trí nhớ hoặc là cái việc làm thì không gắn được với cái sự kiện rất nhiều đó thì à, như bây giờ thì nói thật sự là cứ nói đến gạc má thì tương là người ta cũng biết gạc má là nhiều nhưng mà để nói một cái câu chuyện thì thực thực cơ cũng chứ là mấy cũng đứng rất là ít kể là, là ở trong cái địa bàn là tỉnh này hoặc là hoặc là cái địa bàn là cái chỗ quê hương họ vẫn biết là tôi là cái người lính chiến đấu đấy đấy họ bảo rất là vinh dự hoặc gì đó thôi nhưng họ cũng biết cụ thể đó là như thế nào để biết mà, mà, mà cái, cái, về cái câu chuyện ấy. À, biết biết những cái giây phút mà đánh giặc la ca mà những cái đường lê mà nó đấm vào ngực mình mà rồi là những cái khẩu cá mình chết chìa thẳng mình mình với trong một cái khoảng cách rất gần như thế mình làm may mắn mà mà tròn vẹn không bị thương là cũng cái điều may mắn mà thoát thoát cái chết là giữa sự sống và chết là nó rất là mong manh rất là ấy sẽ không phải là, là ừ, mình mình nói là mình à, không phải là mình tài giỏi gì cả nhưng mà trong đó thì là cái cũng cái may mắn là vẫn nhiều ngoài ra thì mình cũng phải có một cái cái khả năng nào đó ví dụ nếu không biết bơi làm thì mình sẽ không thoát được rồi thứ hai là mình cũng thể cứu được ai cả chứ khiến là cho bản thân mình chứ chưa chưa làm được gì chưa chưa cứu được nổi mình đó chính những cái đó thì là những người lính ờ, tiến thao trường mà không chịu chăm chỉ vì là không chịu khó thì khi mà thời bình thì không nói nhưng mà nếu mà khi lâm lâm trần ấy, thì cái sản xuất để mà mà mà tồn tại nó nó kém lắm với chúng tôi rất là nhiều cơ hội để rút lui chúng nó bao vây như vậy mà chìa xuống vào mà yêu cầu rút lui buổi sáng này chúng tôi vẫn không rút lui thì đó đó đó cũng không cần mình cũng cần phải cổ vũ cái cái gì nữa cũng là cần để viết thêm cái gì nữa tôi chẳng qua là tôi kể là đấy là cái câu chuyện thôi để cho mọi người cũng hiểu rõ được cái cái sự thật là như vậy còn à, là cá ngợi hay là gì đó thì nó cũng là, nó thể là là đủ rồi nghe như, à, như chị nghe đây hoặc khán giả nghe thì thấy đó cũng là cái tinh thần của người Việt Nam nó nó dũng cảm như vậy anh lánh thì à, lúc đấy thì mà lúc mà hai bên mà uh, mà, mà đánh nhau giáp ra cá thì anh lánh thì cũng một trong những người à, nhưng mà lính công binh khác thì là cũng là đánh nhau với Trung Quốc rồi anh cũng bị đấm anh cũng bị bắn và anh cũng là một trong những người là dự cơ ở đó chứ còn những cái mà những người khác nói thì có thể tôi lúc bởi vì tôi làm nhiệm vụ tôi tốt nhìn thấy cụ thể là anh là như nào thì sau này thì à, có thể là uh, người ta xét là trong cái đơn vị công binh thì có thể là tuy nên anh cũng bị thương rất là nặng với ai cũng có một cái thành tích có thể hơn một chút nào đó thì là anh được có anh hùng chỉ còn những người đó đều là những người anh hùng rồi chỉ còn cấp phóng thì là như thế nào thì tiêu chuẩn như thế nào được thôi không sao cả đó bởi vì không à, cũng mình cũng phải là là phải phân biệt hay là mình phải nói là do cái này cái kia bản thân tôi đến nay không có giấy trước có một cái giấy khen tôi không có huấn huy chương đâu tất cả những người tham gia đó từ người hy sinh đến người sống à, người là anh hùng người thì có huấn chương huy chương nhưng mà tôi không khỏi mà tôi nghĩ rằng là cái giấy khen lớn nhất ấy, là cái khen thưởng mà khen thưởng lớn nhất của tôi chính là những cái việc làm của tôi đã đến được với rất nhiều khán giả và rất nhiều người họ quý mến yêu mến và họ, họ quý trọng thì đó là một cái cái giải thưởng mà khen thưởng là lớn nhất không có cái tôi nghĩ là là cái gì có thể là là, là lớn được cho nên tôi không bao giờ đi hỏi giấy khen hay bằng khen rất là rất là tâm đắc với anh là cái tất cả những người chiến sĩ đó đều là những người anh hùng có một cái điều nữa là có một quan điểm cho rằng là như vậy người ta bị bức chết bị ép phải để cho nó xả đạn và mình không được chống lại thì anh nghĩ gì về quan điểm này à, bây giờ thì à, trong cái giai đoạn bây giờ thì cái màng ấy, thì rất là tự do chỉ cần à, à, ngồi mà mà, mà bấm phím một chút là nói gì được cái chú thể bây giờ tức là cái anh hùng bật phím xuất hiện rất là nhiều mà không chỉ là những người mà trình độ thấp có những người có thể là có bằng cấp học cao hoặc vị cao mà tôi cũng đã từng đi tham gia cùng một số cái hội thảo tôi thấy họ tức là có thể họ phát biểu mà ừ, theo cái như cái, một cái người mà trình độ như tôi tôi thấy vẫn chưa hài lòng rất là nhiều tôi, tôi không muốn là phê bình nhưng mà lại thì là tôi cũng hài lòng chứ còn mà nói với cái trận chiến Nhật má thì họ không có quyền nói họ không có quyền bình luận vì họ không biết cái gì đó mà bình luận họ tức là họ suy đoán thì họ muốn muốn làm cái chuyện này nó chính đáng một chút chi đó để nó chính trị mà chúng chúng tôi không phải là những người quân cơ chúng tôi chỉ là những người, người lính mà đang người lính chỉ là cái chuyện hy sinh về người lính là bình thường và người lính làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thì là cái đó ta trong cái thời đại mà chúng tôi tin ra nó nó là bình thường không có gì mà phải là phải là ừ, sau này thì là đưa lên là, tức là có nghĩa là à, có liên quan một chút gì đó tức là nói có thể là chúng tôi không được phép nổ súng hay tại sao thế này tại sao thế kia tức là đây là khi người ta ngồi ở nhà trong phong lành người ta mổ xẻ còn thực tế nó không phải như vậy thì tôi nghĩ tôi đã lúc nãy tôi đã nói chuyện cuộc hành trình nó không thể là mang súng b 40 b một trên tàu được mà chúng ta phải để trong hầm tàu mà súng súng mới thì phải có dầu mỡ chỉ trong lúc mà tôi kể từ cái thời gian chúng tôi ra và với thời gian như vậy thì làm sao mà chưa kịp nghỉ ngơi mà sáng sớm như vậy phải dậy sớm nhưng mà để một số để lau chùi súng lắp súng các thứ tức là mình có phản ứng cũng là tương đối nhưng mà cơ thực so mà một cái người mà nếu như mà trong cái thời thời thời chiến thì nó khác cái, cái giai đoạn này là cũng mình về nó chỉ về Trung Quốc là mình chỉ đùng đồ nhẹ vậy thôi chứ mà nói về một xung đột vũ trang nó trước khó cho nên mình có chủ quan một chút đó thì cho nên là anh em có nghỉ ngơi một chút cho nên là sáng sớm là cổ là đem về là súng người này lắm chứ nếu mà mà thời chiến thì mình lại chuẩn bị súng nóng nó lại khác rồi thì nó lại tất nhiên thì thì là à, cái kết quả thì không có gì thay đổi nếu mình chuẩn bị tốt hơn thì có thể mình có thể bắn máy lỏng thì bắn chim được một con tao hoặc là bắn nó bị thương hoặc bắn chết thêm được vài chục hàng nữa còn kết quả cũng có gì thay đổi bởi vì tương quan lực lượng nó quá chênh lệch và về mọi mặt lúc đó mình cũng thua kém xa trong câu chuyện thì có một cái đoạn có nói về cái clip ở trên mạng ấy và lúc nãy thì nếu mà tôi nhớ không nhầm anh có nói là không phải là như thế thì như vậy theo anh cái clip mà nó tung lên mạng đấy thì nó có đúng như thế không? Là... À, cái clip đấy thì là nó đúng <coughs> nhưng mà nó có ghép một chút tức là cùng tức là nó cắt khúc này khúc kia nó, nó có thể là thời đó nó có thể nó cũng chưa quay cho tròn vẹn cho nên là bị nhoa bị thế nào đâu chỉ có một cái đoạn mà khi mà nó bắt tay lên loa làm miệng ấy là của buổi chiều hôm trước vâng rồi à, nó ghép lại với cái buổi sáng hôm sau và là, là ừ, cả trong một cái thời gian rất là dài tức là phải cả tiếng hoặc là mấy tiếng đồng hồ nhưng mà thời gian mà căng thẳng nhất là khoảng tầm gần 30 phút là khi đổ bộ xuống rồi cắp chây rồi đánh giáp là gà rồi bắn dưới đảo rồi là ừ, đấy ừ, sau bắn lên tàu rồi các thứ ấy. nhưng mà ở trên cái clip ấy, chỉ có hơn báo của tôi nhưng nó không mô tả được hết cái tầng đặc mát đó chính thức cho nên là nhiều người họ cứ xem vào đó và họ suy luận và họ nói tức là những người đến Việt Nam lúc đó là làm bia đờ đàn rồi này nó các thứ bởi vì lúc đó cơ thức là, là mình cũng không còn cái gì nữa súng và các thứ thì ở đến đâu mà xuống là cái nhiệm vụ là thì tôi đã kể là xuống để xây đảo bọn tôi xuống nó xuống xuống sớm cho nên là mượn hai con súng của đến cái đơn vị tao rồi con súng của tối bọn tối là đến là anh em nó con nó đang nấu chơi và đang chuẩn bị trên nào tất nhiên là bạn bè tôi là cũng có một số người là nổ súng nhưng họ họ nổ súng xong họ cũng là hy sinh tức là ví dụ như anh Nguyễn Đức Hải đã bắn được bắn bắn hai quả b 40 nhưng mà bởi vì là lúc đấy là cũng bị thương rồi và bắn ra chỉ được khoảng 50 mét thôi 5 60 mét là nó cắm xuống biển nó nổ anh anh chị mà tính xem một trên cái clip có thể là có thể những cái phát đạn nổ mà gần với tao nổ cái khoảng cách giữa tức là ở tao anh bắn sáng nhưng bắn vì các anh bị thương nó là chủ động nó bắn tất cả cái cái này thì mình không không vậy là không có cơ hội câu chuyện về vòng tròn bất tử thì như thế nào vậy ừ thì ờ, cái gì thì ờ, thực tế là tôi thấy thì cái câu chuyện mà vòng tròn bất tử ấy khi ờ, nó rất là xúc động mà gần như là nó mô tả được cái cái tinh thần của những người lính của những người người lính hải quân tức là à, không sợ hy sinh mà cứ quyết để mà bảo vệ lá cờ chứ còn cái chuyện là là chúng tôi quay tròn lại để bảo là cơ là bảo vệ là cơ là không phải là chúng tôi chiến đấu xung quanh là cơ để bảo vệ là cơ chứ không phải là quay lại giống như một số nói là quay lại để giữ cơ mà để cho dung nó bắn các thứ là không phải nhưng mà có nghĩa là nó đánh giáp lá ca nó nó vào nó nó cướp cơ rồi mà thì chúng tôi đánh chúng nó cái vòng phía ngoài để mà bảo vệ cái lá cơ sao thì, thì, thì sau này họ họ lấy cái, cái tròn bất tử đó bởi vì ở đó là cũng số lượng anh em các đồng chí hy sinh rất là nhiều rất là gan dạ và, và hy sinh chấp nhận hy sinh chứ còn không phải những người ta nói là quay lại rồi ốm lại là ốm cơ để cho đừng cho xa bằng đó là không phải cái tàu hai HQ604 thì cuối cùng là còn nhiều người sống không anh? À, cái tàu à, chúng tôi thì uh, hai cái trung đội lính chiến đấu thì còn một mình tôi nguyên vẹn và còn một anh hoàng bùi hải một người mà khi bị thương đó hai người lính là tôi và anh hải là thuộc lính của lữ đoàn một bốn sáu ờ, hải quân ninh bộ à, lính công binh thì còn khoảng hai chục người là may mắn trong đó khoảng tôi khoảng khoảng với con số chứ mười mấy hai chục người tức là cả bị thương nhưng mà đấy là sóng sót trở về nhưng không bị bắt không bị trung quốc bắt lính hải đô thì có hai người thì một người bị bắt và một người không bị bắt thủy thủ đoàn một sáu cũng bốn thì một người bị bắt và một người chúng tôi vượt lại làm tôi kể đấy trong cái số chín người bị bắt ấy, thì à, à, có một người bị thương nặng và có hai hai người ba người khác cũng bị thương cũng sáu lần là thương binh nhưng mà còn thương binh nhẹ hơn có những người bị thương nặng à, chính người đó thì có một người lính hải đô một người lính à, thủy thủ đoàn còn bảy người lính công binh bảy người lính công binh thì trong chín người thì bây giờ cũng đã chết thì hai người rồi hai người bị bệnh chết rồi còn còn bảy người nữa tâm tâm lúc đấy là mình dương cái cờ lên chiều cái cờ là to cơ những cơ tổ quốc kích thước là to kích thước to tức là hai là mình dương hai là hai cơ tức là đã, đã cắm cái cọc này chuyện trước cắm được tức là đang cầm đi lại tức là chỗ tôi đứng là chỗ cọc nhưng mà đang đi lại gần đến cũng có mấy mẹ thôi nhưng mà có thể là trong năm bảy mẹ người mà trên đường đi lại thì chưa thể nơi thì đã nổ súng rồi cho nên là khi đặt lại anh phương đang đi lại tỷ giá để kéo cơ anh là đứng này cho cột cơ. cột cơ nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cái cột cơ và được kéo cơ tức là gọi là các anh cho một cái vinh dự đấy nhưng mà cuối cùng là chưa được kéo là cơ đấy nhưng mà cơ mình thì dương lên dương lên rồi chứ nó không phải một lạng mà hai lạng đó thì ta dương lên đảo đưa, đưa, đưa đi cặp cứ trên đảo rồi nhưng vật kiểu trên đảo rồi trên này rồi và đưa đã đi từ khi mà đánh giảm ra cao và đi lại phía của, của cơ rồi nhưng mà chưa buộc đến được cửa tránh tức là cột cơ tức là mình vẫn còn phải giữ ở tay cột cơ thì đã xây xong không phải xây mà mình cắm cắm mình trốn một cái lỗ mình cắm đã chôn được cột cơ ừ. trên tàu là anh có pháo không trên tàu còn nó không tàu tàu là tàu vận tải không có pháo những cái tàu anh đây những tàu năm lẻ năm tàu năm lẻ năm tàu ngày xưa của mỹ của mỹ rồi sau này là thấy hơi giải phóng nên chắc là mình không biết là à, nó bàn giáo cho mình quá cái chỗ thế, như thế nào mình chiếm được như thế nào nhưng mà nó rất là lớn nhưng mà nó tàu đổ bộ trên đó là có pháo 37 pháo không không chứ không có pháo lớn chắc là ngày xưa có có mà sau này chứ không có không có bảy sáu giá mà có pháo không không nhưng mà cái tàu này là từ ngày giải phóng đến giờ là mình chủ yếu làm vận tải vẫn chủ yếu vẫn là chúng để vận tải cho nên là súng các thứ nó cũng còn còn đấy nữa, nó cũng phải như cái tàu chiến đấu nữa súng nó bắn cũng không không này có có bắn được vài phát rồi nó bị khóc đạn nó hai cái bên nào súng chữa cái này thì thực sự là rất là khó tôi cũng không muốn uh, nặng về cái vấn đề này bởi vì lúc nãy thì tôi cũng đã có nói tôi cũng có nghe một cái loạt AK ở đâu đấy nhưng mà tôi cũng không biết là của của ta hay của địch trên cơ để mà khẳng định bên nào nổ súng trước thì thì thực sự là tôi cũng không không không biết ai nổ súng trước ờ, những người mà còn sống ấy, thì hầu như là ở trên cái trừ cái số người bị bắt thì là đều là nằm trên cái xuồng vâng đều là cái xuồng đều trên ngoài cái xuồng ấy có ai là người sống sót nữa không ngoài không đi về bằng cái xuồng ấy không không có sao trước đây có những bài báo viết là ai bơi sao đảo sinh tồn đến gì đó nó không phải không đảo sinh tồn là của cái đảo bên tận là bên, Cô Linh. bên, bên không Đào. bên lên đảo vâng. họ treo cái xuông này họ treo cái xuông ừ. bên lên đảo thì họ sao Chứ tôi chỉ nhìn qua và thấy đông đông nhấp nhô thể thôi tôi chỉ nhớ mặt một số người thôi con không chỉ xác sau này tôi đi điều tra lại tôi phải thứ nhất tôi giấy tờ của đơn vị thứ hai là phải cho cái người đó tôi phải phỏng vấn lại từ họ nói với nhau này họ bảo vệ cho nhau rồi thì tôi sợ là có những người không có mặt mà họ chỉ nghe kể thì tôi phải phỏng vấn riêng từng người một tức là những cái chi tiết nhỏ của của hôm này à, chứ còn giờ mà kể về tôi lại thì những người họ cũng thể tham gia họ vẫn kể về họ kể sơ sơ như vậy như vậy ừ, chứ cần những cái chi tiết rất là nhỏ nào đó từ cái ngày mà chúng tôi trở về cho đến bây giờ thì cũng chưa có điều kiện một lần quay lại thăm cái chiến trường xưa nguyện vọng của tôi cũng như tất cả những anh em cựu chiến binh gặp má mà còn may mắn sống sót à, bởi vì à, chúng tôi rất là nhớ và rất là rất rất là đau buồn rất trăn trở nơi à, trên cái đáy đại dương biển Trường Sa nhất là ở cái đảo Bạc Mao mà đồng đội chúng tôi đã hy sinh và thứ hai năm ở trên đáy biển à, chúng tôi muốn được đến đó được nhìn lại và được thả cái văn hóa để tri ân tưởng nhớ cũng như thắp nén nhang và nói những lời tâm tư tâm sự những lời cầu ờ, nguyện cho đồng đội và cũng như muốn được đi thăm một cái số đảo để à, động viên các cái chiến sĩ à, trẻ và xem à, cái cuộc sống của cái, những người lính đảo bây giờ có có có có được khá giả hơn hơn hơn ngày xưa nhiều không bởi vì cái người lính đảo rất là thiếu thốn về tinh thần rất là vất vả và cái cái sự sống chết của các anh thì à, nó rất là mong manh bởi vì chiến đánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào Đấy, cho nên là là giàu ít nhất thì một lần chúng tôi bản thân tôi là là, là trưởng ban liên lạc của à, cựu binh gạc ma hạt quý 64 bày tỏ cái tâm nguyện muốn cùng các cái đồng đội uh, cựu chiến binh gặp mát khác được quay trở lại thăm Trường Sa một lần